đây anh muốn luôn một và em có nhớ không em có muốn ôm anh không đêm mai ơi sẽ vắng một người mai em đi rồi mình anh bước đi lẻ loi đường dài em bước bây giờ một mình em bước không anh kề bên em có buồn không bên kia bầu trời giờ đang nắng hay đang mưa bên kia bầu trời giờ em đã yên giấc chưa